bạn sẽ có những trải nghiệm mới mẻ nếu hai bạn muốn cải thiện chuyện tình yêu hiện tại. Thương quan khiến người tuổi Tý có cảm giác hối hận về điều gì đó trong ngày này. Có thể sự tử tế, độ lượng của ai đó dành cho bạn sẽ khiến cho bạn không khỏi nghĩ ngợi và dây dứt về những việc làm của chính mình. Chẳng có gì là quá muộn, vậy thì từ lúc này hãy cho thấy bạn sẵn sàng để thay đổi bản thân theo cách tích cực hơn nhé. Chớ nên lười biếng ngày hôm nay, hãy cố gắng để tương tác với mọi người nhiều hơn và nỗ lực hoàn thành những công việc của mình nếu bạn muốn đạt đến cái đích cuối cùng, sự lười biếng sẽ khiến bạn thụt lùi so với tập thể. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. Con số may mắn là 32, 64, 2. Tử vi tuổi Sửu. Sửu Thìn tương phá cho thấy bạn phải đối mặt với khó khăn khi có việc xảy ra không đúng kế hoạch. Bạn luôn cố gắng hết mình trong mọi việc. Tuy nhiên, vì sự cầu toàn, không cho phép bản thân bỏ sót bất cứ điều gì, ngay cả những việc không quan trọng, mà bạn sẽ dễ bị kiệt sức. Nhân khi có chính ấn hỗ trợ thì con giáp tuổi sửu hãy xem đây là thời gian phù hợp cho việc động não, tư duy về những vấn đề mà bạn đang vướng phải. Dành thời gian để cân nhắc mọi lựa chọn là cách để bạn có hướng đi đúng đắn, thay vì mắc vào sai lầm không đáng có. Thổ khí vượng khiến cho vấn đề sức khỏe cũng là một trong những lý do cản đường khiến bạn khó hoàn thành được mục tiêu của mình trong ngày hôm nay. Bạn nên tìm môn thể thao phù hợp để cải thiện thể lực của mình càng sớm càng tốt nhé. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, tị, dậu. Con số may mắn là 03, 55, 3. Tử vi tuổi dần. Tam hội xuất hiện trong ngày này, khuyến khích bạn bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài thay vì thường tự mình phân tích các vấn đề thay vì chia sẻ, hay tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác bởi vì bạn tin rằng, hơn ai hết, bạn là người hiểu rõ nhất các vấn đề của mình. Bản mệnh có cơ hội tiếp xúc vận may về tiền bạc trong ngày thiên tài nâng đỡ. Thậm chí bạn còn có tiền để ủng hộ, giúp đỡ người khác, hoặc đơn giản là dùng sự nhiệt tình và kiến thức để hỗ trợ cho tinh thần của người khác. Tâm tính của thiên tài, khẳng khái, trọng tình cảm, thông minh, nhạy bén, lạc quan, phóng khoáng, nhưng dễ thiên về ba hoa, chú trọng bề ngoài, thiếu sự kiềm chế, thậm chí là người phú phiếm, giờ tốt trong ngày 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ Mão, Thìn, Hợi. Con số may mắn là 12, 53, 4. Tử vi tuổi Mão. Mão Thìn tương hại khiến bạn cảm thấy buồn phiền vô cớ. Nếu bạn cảm thấy rằng từng phút giây của ngày hôm nay trôi qua thật chậm rãi, uể oải, hãy khuấy động lên một chút bằng việc thêm nếm vào đó vô số những hoạt động mới mẻ, thú vị và tích cực nhé. Bạn sẽ không phải tiếc nuối đâu. Mộc Thổ Xung khắc khuyên bản mệnh nên giữ thái độ hòa nhã cần thiết. Nếu bạn càng cứng đầu càng dễ gây mất lòng người khác vì không chú ý đến cách diễn đạt một cách hợp lý. Chính tài giúp cho người tuổi mão cải thiện tiền bạc, thậm chí giúp cho bạn có cơ hội để giữ được nhiều tiền hơn. Bạn nhớ phát huy năng lực ở hiện tại để kiếm nhiều tiền hơn nữa. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, thìn. Con số may mắn là 13, 15, 5. Tử vi tuổi thìn Thìn thìn tự hình khiến người tuổi thìn hôm nay thích quan sát các tiểu tiết bởi bạn tin rằng các tiểu tiết này chính là những mảnh ghép giúp bạn nhận ra những điều lớn hơn. Bạn có cơ hội được mở lòng nhiều hơn đơn giản bằng cách tự đối diện với tâm mình nữa đấy. Hôm nay dưới sự che chở của thiên ẩn nhé người tuổi thìn, sự linh hoạt, mềm dẻo sẽ giúp bạn vượt qua mọi tình huống thử thách khó khăn để có thể khẳng định được bản thân thay vì sự cứng nhắc quen thuộc khiến ai đó nản lòng thổ khí vượng khiến sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu đi xuống. Lúc này thay vì cố gắng tìm thấy để chạy chữa thì bạn cần phải tĩnh tâm lại, dành thời gian nhiều hơn để nghỉ ngơi. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, mão. Con số may mắn là 02, 88, 6. Tử vi tuổi tỵ thiên quan chỉ nhắc nhở cho người tuổi tỵ biết rằng tất cả những khó khăn mà bạn vừa trải qua sẽ trở nên ổn thỏa Thế nên đây là ngày để bạn lạc quan, tự tin hơn và những lựa chọn của chính mình. Trong mọi tình huống, hãy luôn luôn có sự chủ động và tích cực, bạn sẽ thấy không khó khăn nào là bạn không thể đi qua. Hỏa thổ tương sinh mang lại những tín hiệu tích cực để bản mệnh có cơ hội cải thiện mối quan hệ xung quanh. Nhất là trong chuyện tình cảm được thay đổi tốt đẹp hơn bạn từng nghĩ. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng chính nam phía ngoài phòng giã gạo, nơi xe bột và tổ chim hay lồng chim,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 một ngày để bạn khởi tạo điều gì đó giá trị và trao tặng nó cho những người xung quanh. Chắc chắn bạn chính là người thắp nụ cười lên môi tập thể ngày hôm nay đấy. Đừng bỏ lỡ cơ hội thắp sáng những khoảnh khắc ngọt ngào ấy. Ngũ hành tương sinh giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên hài hòa hơn bao giờ hết. Nếu bạn có mâu thuẫn với ai thì lúc này có cơ hội cải thiện rõ rệt khi bạn biết nhún nhường, khiêm tốn hơn. Theo Hải Thượng Lãn Ông, Hôm nay là ngày 24 âm lịch nhân thần ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi. Con số may mắn là 16, 80, 8. Tử vi tuổi mùi. Chính ấn hỗ trợ cho những con giáp tuổi mùi tự tin, không cảm thấy yếu thế so với những người xung quanh mình. Nhờ có sự chỉ dẫn của ai đó mà bạn có cơ hội thay đổi nhận thức một cách triệt để hơn, nhất là khi bạn có suy nghĩ tích cực hơn trong mọi khía cạnh cuộc sống. Thổ khí vượng khiến sức khỏe của bạn không được tốt, có thể vì ảnh hưởng nhiều từ thời tiết lúc này khá khó chịu hoặc ảnh hưởng tiêu cực tới bệnh của bạn đang có. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, nếu có bệnh phải uống thuốc, đừng quên bạn nhé. Ngày tốt theo nhị thập bát tú kiêng cữ, khởi công tạo tác trăm việc đều không may, nhất là xây cất nhà cửa, cưới gà, khai trương, chủ cửa, tháo nước, đào kênh rạch. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, ngọ, hợi. Con số may mắn là 37, 21, 9. Tử vi tuổi thân. Tam hợp che chở để người thân gia tăng sự gắn kết với một nửa của mình bằng sự thấu hiểu. Có thể từ những sai lầm trong quá khứ mà bạn biết rút kinh nghiệm để vun sới tình yêu hiện tại thêm phần nồng ấm, Đừng để bản thân phải rơi vào những mâu thuẫn, căng thẳng không đáng có do tỷ kiên gây ra cho người tuổi thân trong ngày hôm nay, nếu không bạn sẽ mất thời gian và không đạt được bất cứ hiệu quả nào trong công việc của mình. Hãy cố gắng để nhìn nhận mọi việc một cách tích cực hơn và tránh xa những rắc rối không đáng có. Ngũ hành tương sinh giúp cho bạn có cơ hội cải thiện sức khỏe rõ rệt, có thể bạn chăm chỉ tập luyện cùng với quyết tâm đầy cố gắng cho mình để luôn giữ được thể trạng tốt nhất có thể. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tỵ, dậu, tuất. Con số may mắn là 08, 99, 10. Tử vi tuổi dậu. Các tương tác xã hội trở nên vô cùng cần thiết ngày hôm nay dưới sự tác động của lục hợp. Con giáp tuổi dậu hãy cố gắng để kết nối với mọi người thay vì né tránh họ nhé. Khi bạn tự tin để giao lưu, bạn sẽ thấy rằng mọi người rất yêu mến và thích gần gũi với bạn. Kiếp tài chỉ ra rằng, Dường như người tuổi dậu đang ở trong giai đoạn mà sự ổn định quan trọng hơn rất nhiều so với việc mạo hiểm. Thế nên hãy cân nhắc thật kỹ trước mọi lựa chọn của mình ngày hôm nay, bởi vì nó có thể tác động lâu dài hơn là bạn nghĩ đấy. Ngũ hành tương sinh là lúc tiền bạc của bản mệnh có dấu hiệu khá lên, có thể chưa dùng dình tiền tiêu như bạn mơ ước nhưng có thể mọi thứ đang đi đúng hướng. Nếu ai đang có kế hoạch đầu tư thì đừng quên gia tăng thông tin mới về cho mình. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ quý nhân phù trợ, tị, mùi. Con số may mắn là 10, 63, 11. Tử vi tuổi Tuất. Lục Xung xuất hiện hôm nay khuyên người tuổi Tuất nên im lặng thay vì tham gia vào cuộc khẩu chiến. Đôi khi, điều này khiến bạn bị hiểu lầm là yếu đuối. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ rằng sự bình tĩnh và khả năng tập trung cũng là một thế mạnh của riêng bạn. Sức sáng tạo của con giáp tuổi tuất hôm nay thực sự dồi dào với sự tương trợ của thiên ấn, tuy nhiên đừng vì thế mà sử dụng chúng thiếu tính toán, cân nhắc. Hãy cho mình cả thời gian để nghỉ ngơi, nạp năng lượng nếu bạn muốn mình sức lực ấy được bền lâu, giúp bạn có thể trải nghiệm mọi hành trình thú vị. Thổ khí vượng có tác động sức khỏe của bản mệnh một cách tiêu cực, có thể là những ai bị bệnh mãn tính cảm thấy không được ổn định, hay có cảm giác khó chịu trong người dù bạn đã uống thuốc. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, thân. Con số may mắn là 30, 59, 12. Tử vi tuổi hợi. Thực thần mang lại sự khéo léo cho người tuổi hợi. Thế nhưng bạn cần biết rằng, chỉ bằng cách thật thà với chính những suy nghĩ của chính mình, bạn có thể thay đổi cuộc đời của ai đó một cách đáng kể đấy. Đừng giấu giếm những cảm xúc của chính bạn, hãy thẳng thắn chia sẻ nó với mọi người, Thủy thổ xung khắc là dấu hiệu không tốt nhắc nhở bạn đừng cố thay đổi ai đó một cách mạnh mẽ vì vô ích mà thôi. Bạn nên biết bao dung và chấp nhận sự khác biệt của mình so với người khác. Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày tam nương sát. Ngày này được xem là ngày xấu. Ngày này nên kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, sửu, dần. Con số may mắn là 33,